Xin chào các bạn nhé Lại là mình đây Mình là Phố Flirt Hôm nay mình à, lại tiếp tục chia sẻ đến à, các bạn một cái à, cách một cái bài hướng dẫn về cái thêm cái thẻ đề xuất cho cái video trên YouTube của các bạn thì về cái lợi ích của nó ấy, thì nó tương tự như cái thêm màn hình kết thúc cho video YouTube thôi mục đích của nó thì nó cũng sẽ tăng được cái um, đề xuất ấy nó khuyến khích người xem kích vào cái kênh của bạn và tăng lượt click ấy Đấy, và làm cho cái YouTube của bạn chuẩn SEO hơn để tăng đề xuất hơn thì mình uh, có hướng dẫn và giới thiệu uh, ở cái um, bài về thêm màn hình kết thúc uh, ờ, rồi các bạn nhé nếu mà bạn nào mà chưa nghe chưa xem cái video đó thì có thể quay lại để xem nhé thì để mình đỡ phải mất thời gian thì mình sẽ hướng dẫn luôn về cái cách mà để thêm cái thẻ đề xuất cho cái video trên YouTube của các bạn thì đầu tiên đấy các bạn cứ vào à, trên à, góc màn hình này trên góc màn hình phải của các bạn này thì các bạn là cứ trên cái ảnh đại diện này các bạn kích vào thì các bạn hướng cứ hướng đến là YouTube Studio này các bạn kích vào nhá à, đến đây thì các bạn hướng vào phần video này à, các bạn chú ý nhá trước khi à, à, cái cái các bạn thêm cái thẻ đề xuất trong ờ, video kênh trên kênh YouTube của các bạn ấy, thì các bạn có thể thêm ngay tại cái bài đăng ừ, mới của các bạn hoặc là à, những cái bài mà bạn uh, chưa thêm cái thẻ đề xuất ấy, thì bạn có thể là uh, chỉnh sửa lại nhá thì mình đã có giới thiệu ở đây rồi mình vừa nãy mình quên mình không nói đấy tức là à, đây này bạn có thể thêm hoặc tùy chỉnh màn hình kết thúc trong lúc à, đăng YouTube trong lúc đăng video mới của các bạn lên hoặc là chỉnh sửa cái video mà bạn chưa đặt màn hình kết thúc thì nó cũng giống giống như tương tự ở cái cái um, um thêm thẻ đề xuất cho cái video trên YouTube của các bạn thôi nó như thế nhá thì để mình mình bắt đầu này bắt đầu thì các bạn chọn vào cái ví dụ như mình có một cái bài à, về uh, thêm màn hình kết thúc nhé thì mình à, chưa chưa thêm cái thẻ đề xuất cho video trên kênh YouTube nhé thì mình à, sẽ làm nó như sau mình nhấn vào cái cây bút này cái phần chi tiết này này thì các bạn hướng vào cái phần à, thẻ thẻ kết thúc nhá và cái phần thẻ này đây là đây là toàn bộ là cái giao diện của cái mình cứ dừng lại đi đây là cái giao diện của cái um, thẻ đề xuất um, cho cái video trên kênh YouTube của các bạn nhé thì ở đây nếu mà bạn nào muốn tìm hiểu về ờ, tìm hiểu thêm ấy về cái thêm về cái thẻ này này thì các bạn cứ kích vào đây nhé thì nó sẽ cũng sẽ có cái bài hướng dẫn cho các bạn thôi đấy các bạn nào muốn tìm hiểu thêm nhé thì kích vào đó và mình bắt đầu mình chỉnh sửa này ví dụ như đây là một cái thanh màu xanh đúng không các bạn thấy đúng không thì các bạn các bạn muốn đặt cái thẻ của mình ở vị trí nào thời gian nào thì các bạn cứ kéo như thế này thôi nhá đấy trong cái bất kỳ cái thời gian nào ở cái vị trí nào các bạn muốn đặt thì các bạn à, kéo di chuyển cái thanh màu xanh này này xong rồi à, kích từ thêm thẻ này đấy. thêm thẻ thì ở đây nó sẽ có cho bạn bốn tùy chọn cái tùy chọn là video hoặc danh sách phát tùy chọn thứ hai là kênh tùy chọn thứ ba là thăm dò ý kiến tùy chọn thứ tư là liên kết à, kiểu liên kết một à, cái website đấy thì à, à, mình có thể là kích vào đây ví dụ mình đang mình thấy ấy, thì mình làm chủ yếu ở cái video hoặc là cái danh sách phát thôi như thế nó hiệu quả hơn còn giới thiệu một cái kênh hoặc là thăm dò ý kiến thì nó không mang lại nhiều cái hiệu quả cho lắm nhưng mà trong cái bài này thì mình sẽ ờ, sẽ chia sẻ cho các bạn ờ, về ờ, cái cái thêm video này hoặc danh sách phát này hoặc là về kênh này hoặc là về cuộc thăm dò ý kiến nhá đây bắt đầu mình làm với video hoặc danh sách phát trước đây các bạn ở đây nhá thì video tải lên này các bạn có thể lựa chọn này video tải lên này hoặc là các bạn có thể thêm một cái danh sách phát này ví dụ như mình thêm một cái danh sách phát nhá à, đây kinh nghiệm làm YouTube đấy, đây toàn bộ cái danh phát sách phát của mình đấy nhấn vào thế là được một thẻ nhá thì ở đây nó cho mình được à, à, tối đa là 5 cái thẻ các bạn nhé đây mình mới dùng một cái thôi tiếp tục các bạn cứ kéo đến cái vị trí mà tiếp theo mà các bạn muốn đặt cái thẻ đấy. mình à, khuyên các bạn là nên để cách nhau ra nhé khoảng tầm một phút hoặc như thế thì nó hiệu quả cao hơn các bạn à, tùy theo cái độ dài của video của bạn nhé thì mình kích cái thứ hai này cái thứ hai này mình tạo tiếp này thì lần này thì mình sẽ thêm uh, cái video tải lên thôi nhá đây phân tích tính quá viết IQ này đấy đấy là mình thêm thẻ thứ hai nhá tiếp theo này thứ ba tiếp tục thêm thẻ thì mình uh, bây giờ mình sẽ vào uh, cái cái uh, cuộc thăm dò ý kiến đi mình sẽ bỏ qua cái kênh nhé và cái liên kết nhé vì thực sự là mình không thấy nó hiệu quả đâu nếu giới thiệu một cái kênh khác thì mình không quảng bá cho kênh nào cả nên mình cũng ờ, bỏ qua còn trường hợp mà các bạn mà có cái bài giới thiệu thì các bạn cứ kích vào thôi nhé tiếp theo mình ờ, thăm dò ý kiến này thì ở đây bạn có thể thăm dò này video này có hữu ích bạn không ví dụ như đây là cái một cái cách mà mình ờ, đặt chẳng hạn để mình hỏi mọi người ấy rất hữu ích à, không hữu ích để mình à, xem ờ, mọi người đánh giá như thế nào ấy à, đấy, đây nha video này có hữu ích cho các bạn không à, đấy tiếp theo nhá cái thứ tư này thì bây giờ mình sẽ làm video thôi nhá thêm thẻ tiếp video hoặc là có một cái danh sách phát đi bạn tìm làm thế nào đi này đây đây là cái danh sách phát của mình đấy tiếp cái tiếp theo này thêm thẻ tiếp tục tạo thẻ đấy là mình đã hoàn thành xong à, à, năm cái thẻ rồi thì ban đầu để mà các bạn mà muốn à, xem được cái thẻ nhá à, xem nó đã đúng hay chưa thì các bạn cứ xem như này này đấy các bạn nhìn nhá xem nó nó sắp chạy đến như này xem nó có xuất hiện gì nhá Đây, sắp rồi các bạn nha đấy các bạn thấy không cách thay đổi URL YouTube 2020 này là cái mà mình đặt đây này đấy. đấy nhá nó sẽ xuất hiện là như thế đấy trong trường hợp ấy các bạn muốn xóa ví dụ như những cái bài mà à, các bạn đã thêm cái thẻ rồi ấy, thì các bạn muốn xóa cái cái thẻ đã các bạn đã đã ghi vào rồi đúng không thì các bạn nhấn cái này vào chỉnh sửa đây thì ở đây nó có cái cái xóa này thì các bạn xóa đi thì nó sẽ mất thôi đấy các bạn nhé thấy bạn thấy, thấy chưa hiện tại chỉ còn 4 trên 5 thôi nhá tiếp tục nếu mà các bạn làm thì các bạn cứ xóa thôi đấy thế thôi thì mình à, à, cũng chia sẻ thế thôi còn à, cái này ấy, thì sau khi các bạn mà tự thêm hoặc tự thay đổi thì nó tự lưu các bạn nhé nó tự lưu tự động cho mình luôn thế là mình à, à, đã hoàn thành xong cái bài à, hướng dẫn tại đây đấy nếu mà các bạn thấy cái bài này nó hữu ích thì các bạn hãy ủng hộ mình nhé thì hoặc là có cái nào mà muốn đóng góp ấy thì các bạn cứ chia sẻ với mình nhé thì mình cảm ơn các bạn cảm ơn các bạn đã lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại các bạn